Có rất nhiều lựa chọn đầu tư trên thị trường hiện nay như cổ phiếu, vàng, trái phiếu và nếu bạn đang phân vân chưa biết chọn hình thức đầu tư nào, chứng chỉ quỹ mang tới lựa chọn khởi đầu phù hợp. Quỹ mở là một dạng quỹ đầu tư vào các sản phẩm tài chính trên thị trường. Hoạt động của quỹ được giám sát, quản lý một cách chuyên nghiệp bởi các chuyên gia của công ty quản lý quỹ. Quỹ mở có nhiều đặc điểm phù hợp với các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư mới. Lấy Thu là một trường hợp. Thu năm nay 24 tuổi, đã đi làm được 3 năm, Số tiền tích lũy cũng đã bắt đầu nhiều và cô muốn tìm một nơi để đầu tư số tiền này. Gửi ngân hàng, hơi chán. Vàng, quá nhiều bất ổn và cần đầu tư lâu dài. Thu còn muốn đi chơi, sẽ có lúc cần rút tiền nhanh. Cổ phiếu, forex, bitcoin. Cô thích một chút an toàn và thực sự thì cũng chẳng hiểu lắm về những kênh này. Cô được giới thiệu về chứng chỉ quỹ mở. Hóa ra quỹ mở thì không giới hạn nhà đầu tư, ai vào cũng được. Nó cũng chẳng giới hạn thời gian hoạt động, nên Thu có thể rút ra lúc nào cũng ok. Quỹ hoạt động dựa trên sự giám sát của các nhà đầu tư chuyên nghiệp, vì thế Thu cũng không quá lo về vấn đề an toàn. Cô sẽ có nhiều thời gian làm việc khác để việc đầu tư cho người có chuyên môn lo, mà số lãi được kỳ vọng là còn cao hơn cả ngân hàng nữa. Ở Amazing Good Job. À quên, còn một đặc điểm nổi bật khác, giá chứng chỉ quỹ thường không cao. Nó phụ thuộc vào số tài sản của quỹ, gọi tắt là NAV, chia cho số chứng chỉ quỹ đang hiện hành. Số tiền để bắt đầu chỉ cần khoảng 100.000 đồng, quá dư cho các nhà đầu tư. Thu quyết định rồi, đây là chân ái mà cô sẽ chọn. Nhưng còn nhiều thứ hấp dẫn, cám dỗ Thu lắm. Cái này sẽ dần dần kể tiếp. Còn nhiều thông tin liên quan đến quỹ mở đang chờ đón. Hãy theo dõi thường xuyên Facebook page Quỹ mở VND để cập nhật thêm thông tin về quỹ mở.